À, xin chào tất cả mọi người à, hôm nay tôi sẽ uh, giới thiệu với mọi người một cái phần mềm uh, cờ tưởng trên điện thoại hiện nay rất là phổ biến và được rất là nhiều người ở Trung Quốc hiện tại sử dụng tại sao lại như vậy tại sao nó lại được nhiều người sử dụng như vậy bởi vì phần mềm này nó rất là tiện lợi nó đầy đủ gần như là đầy đủ các cái tính năng uh, tích hợp ở trong đó và một cái điều đặc biệt ở cái phần mềm này thì nó có thể đọc được các cái dạng à, file tài liệu CC ờ, Braille <clears throat> đấy chính là cái, cái, cái đặc điểm à, nổi trội nhất của cái, của cái phần mềm này đấy, thì à, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn này. cái phần mềm này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần mềm này đấy, như các bạn đang thấy rằng đang thấy trên màn hình thì hiện tại là chúng ta thấy là nó có tất cả là một hai ba như vậy là nó bạn có ba cái ô tôi sẽ giới thiệu với các bạn lần lượt cái chức năng đầu tiên là tôi kích vào đây à, đây là một chúng ta tạm gọi đây là phần A đây là phần đánh cờ à, khi mình kích vào đây thì nó sẽ hiện lên một cái à, nó sẽ xuất hiện một cái cái, cái cái bàn cờ đây chính là cái bàn cờ để chơi tiếp theo thì đến phần tiếp theo đó là phần à, chúng tôi tạm gọi đây là phần B à, cái phần này chính là phần luyện tập về các cái thế tan cuộc cũng như là các cái phía sát cục cơ bản và trong cũng vẫn luyện tập về cái, cái sát cục cơ bản này thì nó có rất là nhiều các cái, cái, cái, cái bài tập cho chúng ta ở đây thì à, chúng ta có thể thấy là có 5 cột 1 2 3 4 và 5 cái ô 5 cái ô ừ, thứ nhất ừ, ô thứ nhất là thì ta tạm hiểu đây là sát cục đại toàn sát cục đại toàn bởi cái phần thứ hai hình chữ nhật này đây chính là cái phần đây chính là cái phần uh, sát cục vỉa hè à, tượng kỳ sát cục vỉa hè có nghĩa là những cái nước đi nó diễn ra những cái nước chiếu bì nó tầm khoảng 3 đến 4 nước sẽ, ừ, sẽ kết thúc à, như vậy là nó có đến 3.715 thế cơ rất là phù hợp đối với những bạn nào đang có trình độ yếu nâng cao trình độ của mình Đây, chúng ta có thể giải một thế cờ được quay trở lại thực địa ừ. để cho mọi người có thể giải để đối chiếu là vậy là nó báo là bạn có muốn chuyển qua thế tiếp theo không phần mềm này ờ, là là tiện lợi các bạn có thể lên trên uh, mạng để tải về đây chính là cái phần tiếp theo của à, đây chính là cái phần cửa tàn cái cửa tàn trong cái cái app này trong cái phần mềm này đây à, có rất là nhiều các cái cửa xe mã pháo xe mã pháo cửa tàn xe mã pháo xe mã pháo xe mã pháo 16 15 14 rồi ta quay trở lại đây đây là cái phần rất là quan trọng Đó. À, chúng ta có thể mở các cái tài liệu ở dạng CC Bright để đọc đây chính cái đường dẫn của nó các bạn có thể vào đây vào đây còn hai chức năng này ờ, cái, cái phần này thì chúng ta thấy là cái ô này đây là chơi online để chơi qua internet Đó. chơi online còn những phần này à, còn, là ờ, chơi qua mạng hoặc là chơi à, chơi qua mạng lan tức là chơi qua bluetooth và đề tài cái phần mềm này về thì ờ, các bạn chúng ta có thể lên ờ, trên ờ, Google và để giúp các tìm các bạn có thể gõ chữ đây vào CNVC China Check sẽ hiện lên sẽ nhập trên máy Android các bạn không cần phải vào từ blank chúng ta có thể vào uh, Chrome hoặc là chúng ta vào uh, uh chúng ta vào cốc cốc các bạn gõ các bạn gõ cho tôi cái chữ CNBC chỉ là check Đấy, hiện lên ở ngay cái trang đầu tiên các bạn kích vào đó là như vậy là nó hiện lên các bạn ấn vào đây ấn vào cái nút này để chúng ta tải về cái, cái kích thước của nó rất là nhỏ thôi nó tầm khoảng 9 mm ở đây Google Translate nó đã dịch cho chúng ta các bạn có thể tìm hiểu về thông tin về cái này có hỗ trợ các cái chức năng rất là rất là nhiều các cái chức năng ví dụ như là chức năng ghi điểm và đặc biệt là nó có sự hỗ trợ về các cái file định dạng trò chơi ví dụ như CBL CBR CQF MSQ LC và còn rất là là, là nhiều các cái tính năng khác nữa Ờ, nếu như mà các bạn thấy ờ, kênh youtube của mình hay thì ờ, mong các bạn subscribe và comment để ủng hộ mình để sắp tới đây mình có thể ra những cái chương trình những cái video thực tướng những các cái phần mềm thực tướng nhiều hơn một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp tiếp theo